quần âu thông minh dành cho người bận rộn hay ngồi làm văn phòng. Với thiết kế cặp quần thông minh, tự động co giãn hai bên sườn theo đúng số đo vòng bụng mà không cần phải dùng bất kỳ thao tác nào để điều chỉnh. Thiết kế này chắc chắn sẽ mang lại sự thoải mái cho quý khách hàng sử dụng sản phẩm trong lúc ăn no hay khi ngồi làm việc mà không bị khó chịu hay căng tức vòng bụng. Hơn thế nữa, với thiết kế phần đũng quần dành cho người bận rộn. Vì vậy, sẽ giúp quý khách đứng lên ngồi xuống rất thoải mái. Nhấn ngay vào nút nhận ưu đãi bên dưới video để được mua hàng với giá khuyến mại lên đến 50% chỉ dành cho 100 khách hàng đầu tiên.